Tới giờ làm lễ rồi Tạ ơn trên đã sinh ra con Tạ ơn hành chuyển hóa cho tập phương hình nơi đời Thể xác là hồn chúng con xin đem làm của những tế sinh Abalu Kasa Tabila Abalu Kasa Tabila Từ giờ trở đi Vĩnh An sẽ thay tôi để cai quản gia tộc Dương Đình Mẹ là người xấu đúng không? Mẹ là người tốt Em hứa sẽ không có ai làm chị ba buồn nữa Một Hai Ba Hai chị nó sinh ra là con trai Thì trong gia đình này không ai bị tổn thương hết Mày đã làm đủ mọi cách rồi Mạng nữ đổi mạng nữ là cháu đích tôn thì mới đủ tư cách để nối dài vinh quang gia tộc này phải là con trai phải là con trai không là chỉnh an à đây không chỉ là trách nhiệm đây còn là phần còn lại cuộc đời mà con phải sống mẹ cảm thấy có đang đứng rất gần trách nhiệm à? kom mee. Abalu kasha tabila. Abalu kasha tabila.